chúng tôi thì tôi cũng về làm ở đây và đi thăm hết và sau này có cái công việc đi thăm người ta thì tôi này thì hố này thì hố không không biến ra từ tiền này em để thôi còn những hôm mua là bao nhiêu nhiều cái này nó ờ, cái nhìn cái đồng nó lớn gì nó bằng cái viên nó nhỏ hơn nó nhỏ như được nhỏ hơn trong lòng cái cúc của em này lúc đấy này ừ. leo được trong lòng thôi chứ còn không phải to như vậy nó còn cái trong này nó làm cái viên nhỏ bằng cái này không lớn hơn lớn hơn chút chút cái này cũng còn lâu rồi nó bình thường là nếu em em biết đánh em đánh mà em biết gìn giữ nó chơi được khá dài nó phải tính khá chứ không phải tính ngày cái pin của nó mua lần hai lượng như vậy cái pin của nó mỗi lần nếu như mà hết pin mà lên mang lên kiểm tra nếu như một cái chip không hư thì có thể thay được thì là lúc đấy thì mới biết được chứ bây giờ cái này cái này như có đồ sạc chứ ta không nó là cái pin nha khi hết rồi là mình nếu như chip còn ngon có thể thay được nhưng mà chỉ sợ là chip nó không về như này thì nó đáng bao nhiêu tiền đâu em có thể em chơi nữa là em nếu như mà một tháng hai tháng em đã mua được bao nhiêu tiền về rồi có thì ý là em biết xăng đó hả ý là lại cái xăng nhà đúng không ừ. thì nó chơi dài dài mà nó bảo đi chơi là tính theo theo theo, theo mày đâu bảo tính theo tháng mà còn với hàng trắng là, là sao mà ừ, trắng là còn trứng thì là nó sẽ, có hai mặt nó hai mặt nhưng cái đấy nó mau lắm cái đấy nó mau hết nó mắc tiền các bạn là mau hết nó không dùng dài như để cái loại này thời gian nó không được như các bạn những con chip này thằng cháu mình cũng ờ, không có hộp nào cũng được đó đúng không nói chung em làm hộp nào thì mình làm ờ, thì nó bao đấy ví dụ mình mình mình mình chấm mặt này là đúng được hai mặt thôi à? đúng rồi thợ giỏi mới đánh được thợ gà không đánh được đâu Hả? thợ mới đánh không đánh không đánh được đâu không chệch luôn tại vì có hai xăng là cái xăng cái xăng bốn một phao này là nhà một, giấy có hộp giấy làm hai bộ luôn chưa làm hai bộ về cái, hai xăng bán này cái, cái, hai cái hai cái hai mặt khó đánh lắm đừng đánh mà cứ đánh này chắc cố hàng chỉ cần hàng chợ thì không thể nghi ngờ đâu không có làm việc là nhất thì biết các nơi cứ làm việc là nó ngoài nhất như thế người ta mới nghi không làm cái đấy đó làm từ ra không chỉ không chỉ đưa ra là từ chơi chơi phải đẳng cấp luôn sờ lên giả rồi là chết liền chết nhiên rồi nhưng mà nhiều khi bọn nó nó sẽ đẹp là nó đi ngay này tiền nó nữa tiền đổ rồi nữa à? đúng rồi đấy là hôm nay là nó không dùng được mai rồi hôm nay tôm cua này cá gà bầu tôm giờ lấy nhanh bộ này đi à, mình bắt. này ạ ừ bác ngồi bác camera không ta có lấy bác không đi ui mà bạn có rồi